Xin chào tất cả anh em Hôm nay ờ, tôi muốn gửi đến anh em cái ờ, sản phẩm bộ hột bay và cái cách lắc hột ờ, bay như nào cho nó hiệu quả nhất Đây là một cái mẹo chơi tài xỉu mẹo đánh tài xỉu hoàn toàn không tang bởi vì cái hột bay như nào tôi nói luôn với anh em này cái hột bay nghĩa là sao thứ nhất này cấu tạo của nó là nhẹ hơn cái hột bình thường soi không có gì đây tôi soi thử cho anh em xem hoàn toàn trong vắt nhé trong suốt luôn không có một cái gì cả anh em nhìn này tôi sẽ kiểm tra từng hột một cho anh em xem đầu tiên hột này Đó, hột rất là trong nhé trong không có một cái gì đây anh em nhìn này hột rất là trong nhé rồi trong suốt không có gì cả cấu tạo là vì cấu tạo của hột này nó nhẹ hơn hột bình thường nên khi mình lắc ấy mình có thể điều chỉnh từ tài qua xỉu hoặc là xỉu về tài được đây là một cái tấm thảm mà tôi để đặt ờ, chuột của máy tính đây là một khăn hoàn toàn bình thường không có gì cả nhé vì anh em đã biết đấy đi chơi tài xỉu bây giờ vào ấy nếu mà một người chuyên nghiệp ấy là người ta trước tiên vào cái lắc này cái lắc tài xỉu chơi tài xỉu ấy hoặc đánh tài xỉu thế thôi người ta sẽ sử dụng một chiếc khăn người ta giải ở đây và người ta sẽ lau dĩa lau nắp như này lau dĩa lau nắp lau hột như này <clears throat> dĩa hoàn toàn không tan nắp cũng thế thôi đồ hoàn toàn không tan tịnh thế cả hột người ta cũng sẽ lau đi như này đúng không đây mới gọi là một người chơi tài xỉu chuyên nghiệp Đó, người ta sẽ kiểm tra từng hột một và người ta lau như này sau khi lau xong rồi người ta sẽ giải một cái khăn này để đặt nắp còn đây nó là một cái ờ, chùm chìa khóa như các bạn biết đấy và đây là một cái nam châm tôi sẽ thử cho mình xem Đó lắp được cho em xoay lắp này hoàn toàn không dính không hít gì cả đây nhá bên này đã đã đủ tiêu chuẩn để chơi cho anh em còn nắp này về phần nắp nhé vẫn là chùm chìa khóa đó nó vẫn dính chặt này nắp này hoàn toàn không có gì cả tôi sẽ soi luôn đèn và dĩa cho anh em xem soi đèn à, nắp này nắp hoàn toàn trong suốt không có gì đúng chưa tí nữa thế thôi đây anh em nhìn này tôi soi rất chậm nhé cho anh em coi này Đó. còn đây là hột này tôi đã soi lại một lần nữa hột bao trong suốt này hoàn toàn không có tăng tích gì cả Đó. như thế này đã, đã đủ tiêu chuẩn cho anh em chơi rồi còn bây giờ khi vào chơi tài xỉu ấy, người ta sẽ dùng những cái biện pháp như thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em một cách lắc hột tài xỉu này. đây gọi là một cái mẹo chơi tài xỉu hoàn toàn không tan tôi sẽ lắp cho anh em xem mình có thể làm sao vì cấu tạo của hột này nó nhẹ hơn nên <clears throat> khi mình lắp mình có thể điều chỉnh đăng tài mình giữ tài hoặc là tài về xỉu xỉu hoặc là không nữa thì xỉu về tài hoặc là giữ tài đứng tài bây giờ tôi sẽ test thử cho anh xem mấy tay nhé ví dụ bây giờ đang tài tôi sẽ giữ tài cho mọi người xem đó bây giờ vẫn là 236 anh em nhé thêm cái tài nữa này đó. 356 anh em này vẫn là tài này hột vẫn đang quay anh em nhé 661 này thêm cái tài nữa nhé bây giờ ra xỉu rồi <clears throat> rồi chúng ta có thể giữ từ 3 đến 5 chén hoặc 7 chén tùy thuộc vào tay của chúng ta còn đây là cái hột ờ, còn bây giờ đang là về xỉu rồi thì tôi sẽ lắc giữ xỉu cho anh em xem này. Đó, một chén xỉu rồi hai chén xỉu rồi ba chén xỉu rồi bốn chén xỉu rồi 5 chén xỉu này 6 chén xỉu này bây giờ nó sang tài nó sang tài rồi anh em nhé bây giờ tôi có thể lắp từ tài qua xỉu đó ba ba bốn này anh em nhé có lắc vừa lắc tài qua xỉu nhé giờ tôi lắc xỉu về tài này đó. lắc xỉu về tài anh em nhé một bốn sáu này rồi tiếp tục lại qua xỉu nhé đó hai ba bốn này giờ về tài này ba bốn sáu anh em nhé về tài nhé cái cách lắc thì rất đơn giản thôi nó không khó gì cả chúng ta chỉ cần như này khi mình lắc ấy ví dụ đang tài này, chúng ta muốn giữ tài này, chúng ta đưa vuông của tay lên và giữ chặt cái nắp này đó, đó thế là đứng tài này. tôi thử lại cái nữa này ba năm năm này hột vẫn còn đứng anh em nhé nó còn vẫn còn chưa qua nhé bây giờ tôi sẽ đưa về xỉu và tôi hướng dẫn anh em cách còn đấy là cái cách giữ à có là mình đưa vuông cái hột lên vuông cái nắp lên và mình cho nó rơi tự nhiên xuống đấy, như này thôi chúng ta sẽ đưa lên này nhé có lại đưa vuông cái tay lên này và cho rơi tự nhiên xuống đó ba bốn sáu này bây giờ tôi sẽ chuyển qua xỉu này khi chắc lắc qua xỉu anh em vẫn giữ, tư thế như thế nhưng mà nghiêng một cái góc 45 độ ngửa về phía sau đang tài tôi sẽ ngửa phía sau này. anh em nhìn này. đang tài 346 ấy tôi sẽ ngửa phía sau qua xỉu nhé bảo ba hàng hai nhé ba mà là ba con à, nhị nhé. qua tài này đó 146 ấy giờ qua xỉu này đó 622 nhé rất là hiệu quả nói chung là khi mình lắc ấy chúng ta có thể có những cái chén trường hợp là nó phản cái đấy thì chúng ta không thể tránh được nhưng ba đến năm chén là chúng ta có thể lắc được ví dụ bây giờ đang xỉu có những chén nó phản này tôi sẽ lắc thử cho anh em xem có ừ, nó sẽ bị phản bao nhiêu chén thì khi mình lắc ấy, chiếm cái này nó chiếm tỷ lệ khoảng 70 phần trăm đây ví dụ như là, bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem trường hợp chén nó phản nhé như thế này chẳng hạn nhưng mà nó chỉ phản một chén thôi bây giờ chúng ta sẽ đưa luôn về xỉu luôn này anh em mình nhé 441 nhé đưa về xỉu này. hoặc là giữ xỉu này. đó 234 này thêm cái nữa này 123 này hột vẫn đang quay 136 anh em này đó 145 nhé đó, 256 bây giờ nó là chấn phản bây giờ tôi muốn giữ giữ cái tài nhé tôi thử giữ tài đó bốn năm sáu này bốn năm năm này bốn bốn ba này Đó, bây giờ nó phản một chén nó sang tạ sang à, xỉu này, một hai ba giờ tôi sẽ quay luôn về tài này. Đó, 2, 4, 5 này anh em này, tài 11 này. Đó. Đây là một cách chơi rất là hiệu quả. Cho khi lắc chúng ta chỉ cần như này thôi. vẫn là 2, 4, này bây giờ sang xỉu anh em nhìn đây là một cách chơi tài xỉu hoàn toàn ờ, không cao và rất hiệu quả thì ờ, anh em nào có nhu cầu tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại này nhé 0931031444 31 à, 031 và 0942 031 đây khi vào xem clip này anh em nhớ đăng ký kênh để biết và theo dõi những sản phẩm mới nhất chào tạm biệt tất cả anh em